Mến chào quý anh chị đang theo dõi video là một trong những khu căn hộ chung cư cao cấp tại khu đô thị FPT City Đà Nẵng, căn hộ FPT Plaza 2 với hai phòng ngủ và là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một nơi ở hiện đại và tiện nghi tại Đà Nẵng. Căn hộ được thiết kế với không gian mở, tạo cảm giác thoải mái và rộng rãi với nội thất sang trọng và tinh tế, cùng với đó là ánh sáng tự nhiên chiếu vào từ cửa sổ rộng, Căn hộ mang lại không gian sống thoáng đãng và ấm cúng cho cư dân. Phòng khách được trang bị sofa, bàn ăn và tivi lớn, phục vụ cho nhu cầu giải trí và sinh hoạt. Bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị như tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện, máy hút mùi và các dụng cụ nấu ăn khác phù hợp cho những ai yêu thích nấu ăn tại nhà. Và đây là phòng ngủ thứ nhất như quý anh chị thấy ạ, được trang bị một chiếc giường lớn và có bàn trang điểm. được ờ, bày trí một cách tinh tế và như quý anh chị thấy là cái màu nội thất ở trong nhà nó khá là hòa hợp với nhau và bên cạnh đây chính là cái tủ quần áo tủ này là tủ âm à, sẽ chiếm cái không gian nó sẽ hẹp lại so với những cái thiết bị thông thường mình đưa vào Và phòng ngủ 1 thì à, mình sẽ nhìn thấy là có cái nhà vệ sinh riêng luôn ạ Đây là cái thiết kế nhà vệ sinh vừa ờ, không có tốn diện tích mà cũng khá là đẹp Đây tường thì được lát bởi cái loại gạch hoa màu trắng và có một chút hoa văn Làm cái không gian phòng tắm của mình nó sẽ được sáng lên đây chính là phòng ngủ thứ hai phòng ngủ thứ hai ở đây là còn gọi là phòng đôi đây là một chiếc giường rất là rộng view thì cũng sẽ nhìn ra một cái khoảng không gian nào đó ở phía bên ngoài hay phòng ngủ thì ờ, nhà thiết kế họ đã thiết kế theo kiểu là sẽ có view để cho mình khi mà ngủ ở trong nhà mình có thể nhìn quan sát được các cảnh vật ở phía bên ngoài và dĩ nhiên là mỗi phòng ngủ thì đều có tủ riêng của phòng ngủ đó Đây cũng là nhà vệ sinh của phòng ngủ 2 đây là khu giặt rũ của chúng ta sẽ có máy giặt ở phía bên ngoài à, như thế này khu để máy giặt nó rất là thoáng kèm theo đó thì sẽ có một cái tủ nhỏ như thế này ạ và khu vực này thì chúng ta sẽ nhìn thẳng ra phía không gian ngoài phòng khách luôn